đã lên đây thì xác định là lên đây để kiếm vợ kiếm vợ quyết tâm cho bằng được đó là do em nha bản lĩnh hay không là do em nha dạ vừa rồi có ông bà ở ngoài quê vào mẹ em có nhắn rồi nhắn mấy lời nhưng không phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về không thì đừng có về quê nữa. À, không phải đừng về quê Cho nên là áp lực nặng nề quá trời quá đó. Ừ. Và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt, nó thuận lời thì Tết nay có thể mình về ra mặt cũng được. Dạ nhìn nghe gái tiếng ái quen rửa xong người xa lạ một cái bắt tay nè em người mẫu đỏ cái giọng quê ta đậm đa sâu nặng tiếng nói quê mình mập mạp mà thương tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ đã gặp nhau rồi ranh dễ làm quen đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương giờ gặp nhau đây xôn xao tiếng nghệ mời anh mời chị mời bạn mình ơi em yêu giọng nghề thì anh chặt em ta cùng về thì anh chặt em ta Em xin uh, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào toàn em. thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. <laughs> Tên là gì? Em tên là Hoàng Văn Tường. em à, đến từ Nghệ An, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm à, nhân viên cấp khí tại công ty Tấn Tài ở Bình Chuẩn Bình Dương. Bình em vào Dương. Nam lâu chưa? Em làm được năm uh, làm được 5 năm ở Bình năm, Dương. năm rồi. Dạ. Rồi, bây giờ đến uh, nhà gái mình nào. Dạ, em uh, chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, uh, quý khán giả xem đài và anh bên kia. Em là Lê Kiều Trang, năm nay em 29 à, tuổi, thì quê em ở Thanh Hóa. Um, hiện thì em đang sống tại quận 12 và làm việc cho công ty um, thương mại của Mỹ tại quận Thủ Đức. Em nói luôn cho bên đàn trai họ nghe đi là cái ờ, khuyết điểm và và cái ưu điểm của mình như thế nào? Dạ, uh, cái ưu điểm của em ấy thì là em um, luôn luôn có suy nghĩ ờ, tích cực lạc quan sống thì chân thành nhiệt tình với mọi người còn cái khuyết điểm của em ấy thì là em ờ, hơi hơi cầu toàn một xíu với bản thân em thôi còn với ờ, mọi người thì em rất là thoải mái rồi mời nhà trai dạ em ờ, ưu điểm của em thì em không hút thuốc ạ vậy em vui vẻ hòa đồng sống có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống em biết nấu ăn còn <laughs> là con người của gia đình ạ có khuyết điểm nào không khuyết điểm thì em hơi rụt rè được các mối quan hệ mới bắt đầu quen ạ à, rụt rè từ trước mối quan hệ bắt đầu quen dạ nhưng vậy... sau quen rồi thì không rụt rè nữa đúng không dạ với lại <laughs> à, khuyết điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ à, chưa biết lấy vợ nhưng mà có mấy mối tình rồi em chưa có mối tình nào em chưa có mối tình nào chưa có luôn hả tưởng hả dạ hồi xưa giờ em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa à? yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều nhưng mà <laughs> em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á không dám tiếp xúc không nói là yêu thương luôn dạ, khổ thân dám. em tôi vậy rồi còn mình thì sao mình có mấy mối tình rồi cưng dạ em thì có ờ, hai mối tình một mối tình ờ, thời sinh viên và một mối tình ờ, cách đây 2 năm à, em chia tay cách đây 2 năm rồi lý do chia tay à, do là anh ấy hơi gia trưởng quen được bao lâu cỡ 6 tháng 6 tháng tới dạ. gia trưởng mà chạy luôn dạ. <laughs> tưởng có gia trưởng không dạ em ấy cũng bình thường thôi ạ ừ bình thường mà sao không có con gái dạ. nào bên cạnh nhỉ chắc là khó tính lắm đúng không tưởng cũng phải ạ bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị ờ, gọi là hơi bị gian nan ạ ừ, mà lớn lên thì em có đi xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út ừ. mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế ừ. với lại bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được ờ, một bạn nữ chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ lấy vợ ở Ả Rập Xê Út <laughs> bởi vì cũng có ý tưởng cũng không bao giờ được lý do mình không đủ điều kiện Ờ, như vậy là 30 tuổi rồi mà mình chưa có một mối tình chính thức nào Dạ chưa có chỉ có một lần nắm tay ai Chưa có một lần nắm tay ai Chà em có áp lực không em <laughs> Em áp lực không? Hơi hơi <laughs> Vậy thì ờ, cái hình mẫu lý tưởng của em thì như thế nào? Dạ em thì cũng muốn tìm cho mình được một người ờ, bạn gái Tính tình thì vui vẻ hòa đồng với lễ phép ừ. Có cần đẹp gái không? Đẹp có thì cần... cũng dễ nhìn một xíu được Ừ rồi có chiều đặt nặng về chiều cao như thế nào không bạn nữ ờ, cao tầm khoảng mét năm lăm rồi lên được ừ. đã lên đây thì xác định là lên đây để kiếm vợ kiếm vợ quyết tâm cho bằng được đó là do em nha bản lĩnh hay không là do em nha dạ vừa rồi có ông bà ở ngoài quê vào mẹ em có nhắn rồi nhắn mấy lời nhưng không phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về Không thì đừng có về quê nữa à, Không thì dạ. đừng về quê Cho nên là áp lực nặng nề <laughs> quá trời quá đó Ừ em xin mời anh ờ, Rồi, điều tra điều nghiên nhá. bên nhà gái em nhé ừ. dạ em chào anh chào em dạ. em ờ, tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào một người điềm đạm ừ. có hiểu biết có chí cầu tiến nói chung là người ta đủ cái ờ, trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy nhiều anh à, bên ờ. đây có chí cầu tiến nè có hết luôn trưởng thành cái có hết anh luôn. bên đó là có hết luôn chỉ có là chưa có người yêu thôi đó đúng rồi <laughs> cái gì anh cũng có rồi dạ ừ, được đó dạ. ha em đi với ai vậy dạ em ờ, có đi với chú thím với lại hai bạn dạ. của em à. dạ. xin mời à, gia đình đại diện gia đình đàn gái ạ à. xin uh, chào hen si quyền linh và hồng vân dạ. uh, xin uh, chào quý khán giả trong trường quay uh, tôi là chú uh, ruột của cháu trang mà hiện nay thì tôi đang sinh sống ở bình dương gia đình ở Châu trang thì ngoài bắc điều kiện xa nên là cũng không ai vào đây được. Còn à, đối với cháu Trang thì có thể nói thêm là cháu à, ngoan hiền và có cái à, đức tính linh hoạt, thông minh và xác định cái sự nghiệp của mình thì hướng phấn đấu là rất cầu toàn cầu tiến còn đối với bên trai thì qua trình bày của cháu thì thực tế mà nói thì bên bên ngoài về hình thức rồi qua cái trình bày thì chúng tôi thấy là cũng cũng được Đấy, có nghĩa là chúng tôi thấy cũng ờ, phù hợp ờ, với cái điều kiện rồi cái hoàn cảnh Đấy, thì bây giờ là chúng tôi cũng ờ, lên đây thì cũng mong sau đó là đây là cái duyên để hai cháu là gặp gỡ rồi là trao đổi thêm thì nếu mà được á, thì tiến xa hơn còn không á, thì cũng là bạn bè thì chúng tôi cũng mong vậy như thế rồi cảm ơn chú <laughs> cảm ơn chú em ta đi với ai Dạ, à, em đi với à, đồng nghiệp của em, với sếp của em, với cậu anh em ừ. đi cùng. Rồi, xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh à, Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào à, quý vị trong khán đài. Em là cấp trên của Tưởng ở trong công ty. Cũng như là theo em làm việc mấy Tưởng từ đó tới giờ thì em thấy Tưởng là một người không phải nói là hiền mà rất là hiền. Mặc dù là trong công ty chứ thực chất là toàn bộ những người trong công ty đều chặt Tưởng. Ai cũng chặt được Tưởng, kể cả gái lẫn trai. <laughs> Nhưng mà ừ. làm việc thì tốt không? Làm công việc thì rất là tốt chuyên tâm chuyên cần đảm bảo hoàn thành công việc theo ông thấy tưởng và bạn gái bên này thứ nhất là tướng bóc thấy hợp lý thứ hai hai em thì anh thấy là đều là hiền có thể đến làm việc đến được với nhau thì là cái tốt hãy tạo điều kiện cho nhau em xin hết rồi cảm, cảm ơn em anh. cảm ơn em hình như là anh nói đúng đó hai người rất là hợp với nhau nhiều thứ luôn á bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha mở rào bắt đầu công việc của mình đi tưởng Đây, mình nhận mình quay rồi chào em anh có món quà tặng em dạ cũng có món quà tặng anh anh cảm ơn dạ. À, tặng cuốn sách có ý nghĩa quá hả? Dạ Sao ý nghĩa sao em muốn tặng cuốn sách Hiểu về trái tim này em gái? À, trong cái cuốn sách này thì em cũng à, rất là tâm đắc Nó cũng có những cái triết lý mà có những cái trải nghiệm ừ, sống sâu sắc Khi mà mình đọc cuốn sách thì mình cũng có thể hiểu được cái diễn biến tâm lý cũng như là cái cảm xúc của mình tại sao lý giải được cái cảm xúc tại sao ờ, nó lại như vậy để mình có thể có một cái cuộc sống ờ, thật là bình yên thật là hạnh phúc ạ cảm ơn dạ. em ừ. À, món quà của anh có một ờ, chú gấu anh muốn là gửi vào gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu về em sẽ để đến giường của em đầu giường của em có thể là mỗi tối thì nó có thể là được ngắm nhìn em mỗi dạ. tối hoặc là nếu như mà em muốn ốm nó cũng được dạ em cảm tuy nhiên anh. nó hơi nhỏ xíu nhưng mà nếu như mà em mà muốn một chú gấu mà ấm áp hơn và lớn hơn thì đây là đó là anh dạ. và chúng ta hãy cho nhau một cơ hội dạ. rồi mình ngồi xuống đi em hai bạn cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau đó em à, thấy anh thế nào uhm, em thấy anh à, hiền có vẻ là ít nói <laughs> đúng rồi anh cũng phải là ít nói nhưng mà mới giao tiếp lần đầu thì anh cũng hơi rụt rè một chút xíu anh thấy em thì cũng à, người cũng tình cảm cũng thoải mái hy vọng là chúng mình cho nhau một ừ, cơ hội để tiến tới có một cái ừ, kết cục ừ, tốt đẹp hơn dạ. theo quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân cho anh hỏi em. Uhm, em thì em quan niệm là trong tình yêu thì cần có phải sự tin tưởng chung thủy và cùng nhau ờ, xây dựng nó với có thể là đi với nhau lâu dài và hạnh phúc đó. À, quan điểm của anh thì như thế nào ạ? Thì anh cũng quan điểm về tình yêu phải chân thật với tin tưởng nhau có gì thì hãy chia sẻ cho nhau và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt nó thuận lợi thì tết nay có thể mình về ra mặt cũng được Đã. Dạ. anh ờ, làm bên ngành cơ khí ấy thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha đúng rồi anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào Trước giờ anh có có có cảm tình đơn phương với ai hay như nào không anh? Không, à, nói, nói chung cảm tình thì anh chỉ có thích thoáng qua thôi. Nhưng mà để mà cảm tình để mà mình xí mê này kia anh chưa có. Chưa có cảm tình với một ai luôn đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ ngồi nhìn cô gái bên đó đi. Em có một chút xíu gì cảm tình, một chút gì đó gọi là con tim nó có thay đổi một rung động gì chưa? Dạ, ở đâu á? Ở đây hay là đấy, ở, ở, đây, đấy, ở, ở, đây, Anh hỏi đâu giờ? ở đấy thì tất nhiên anh à, em gặp ừ. bạn nữ thì em cảm thấy là cũng thích rồi ừ. nói chung cái con tim của em nó đập rất nhanh rất hồi hộp giọng nói của em nó cũng hơi luôn à, bây giờ là mình còn thêm một chút giao lưu cảm xúc nữa ha mình biết tới mình nắm tay hai cái tay cô gái đứng lên hai người nhìn thẳng vào mắt nhau nắm hai tay luôn nào để mình trao nhau dạ cảm xúc ban đầu mình hãy cho nhau một cơ hội nha em nãy giờ xin cơ hội hoài nói tiếp đi nào <laughs> nãy giờ xin ba lần rồi đó nói về những suy nghĩ của mình với cô ấy đi những anh thấy nhất á. anh ừ. thấy em cũng là con người là hiền cũng chính cũng mẫu người cũng giống như mẫu người của anh tròn thì em hãy xíu nữa hãy bấm nút nhé ừ. <laughs> vâng xíu nữa mình, à, mình sẽ biết ừ, nếu như mà em mà chọn một con người để cho mang lại cho em một sự giàu sang sung túc hơn thì chắc là anh cũng chưa có thể hứa được nhưng mà anh có thể hứa với em là anh có thể mang lại cho em được một cuộc sống ấm no hạnh phúc và có em có thể cảm thấy an toàn ở khi ở bên anh yes đấy được đấy Đó. nào nhìn thẳng vào mắt nhau hát một bài nào đó thật cảm xúc nào vấn đề bây giờ em đang chinh phục cô gái đó à, rồi thì nói chung em đến từ nghệ an ừ. thì anh sẽ muốn hát cho em một bài dòng nghề tìm về để là em tìm về với anh luôn Nhìn cô Nghe gái tiếng ai quen rửa xong người xa lạ Một cái bắt tay nỉ em người màu đỏ Cái giọng quê ta đậm đa sâu nặng Tiếng nói quê mình mập mạp mà thương Tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ Đã gặp nhau rồi ranh dễ lắm quen Đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương giờ gặp nhau đây xôn sao tiếng nghệ mời anh mời chị mời bạn mình ơi em yêu giọng nghề thì anh dắt em ta cùng về thì anh dắt em ta <laughs> dễ thương gái hát hát lại đi Ờ, em thì em không có có có có cái năng khiếu hát nhưng mà em thấy là trong cái cuốn sách này nó cũng có một xíu đoạn thơ mà em cũng cảm giác là mình tâm đắc ừ. thì em uh, xin đọc cho mọi người cùng suy ngẫm ngày mai sẽ ra sao bây giờ ai biết được phút hiện tại nhiệm màu hết lòng với nhau trước cảm tới vị trí cho các bạn chúng ta lắng lòng mình lại kiểm tra thật sự con tim mình có rung động chưa một nửa bánh ghép này có phải là của chúng ta hay không nếu thật sự chúng ta đừng ngại ngùng gì cả bấm ngay cái nút bấm đó không cần đếm còn nếu không thì cho ta để dành nút bấm nó cho người khác một hai ba Hết thời gian ừ, Em không bấm hả? Em gái không bấm Không sao Ê, Thật sự là có vẻ em cảm nhận đây là chàng trai nhút nhát hay là như thế nào? Dạ thì ờ, thực ra là em cũng thấy anh hơi nhút nhát một xíu Nhưng mà em cũng rất là quý cái ờ, sự chân thật của anh Rất rất là chân thật Thì là em nghĩ là em cần thêm thời gian Nếu mà trước và có thể làm bạn thì còn trong cái giây phút này thì em cảm thấy là mình nên à, sống thật với những cái cảm xúc của mình thì sẽ tốt cho cả hai người thôi à, chúc cho chúng ta sớm tìm được hạnh phúc ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi các bạn nha